Hello xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của mình Hôm đã rất lâu rồi mình chưa ra clip và hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây và hôm nay mình sẽ uh, quay được uh, hai trận mà team mình đi team năm gặp tem bạn búp bản Hạ Lanh và đã bảo với team mình là ô lên ở mid và bây giờ là team mình đang uh, đi thẳng mid để đẩy luôn vì mình gặp hai trận liên tiếp cùng ờ, vào nên mình ờ, đã quay lại clip cho các bạn xem ờ, thiên lanh gần 30 sao để neo chiến tướng đầu mùa đây gặp những cái trường hợp như vậy đấy neo top Việt Nam và rất là chơi game rất là ừ, nghiêm túc mà đã làm ảnh hưởng đến game đây các bạn có thể thấy là đi lung tung và tem bạn nó có cầm ba dùng trị là chuyện bình thường đi để phá lành và tin mình là mình là ngồi mình chat chơi tin bạn để thì bấm vô nè và vô vô chung à, để team mình cũng đang chat là trận này là kiểu không cần làm gì cũng cũng, cũng có sao vậy các bạn kiểu mình cũng rất bất ngờ mình vào thì thấy team bạn thấy team bạn cầm ba chứng chỉ là mình đã biết là team bạn là trận này là mình thấy đoán được là vì bởi vì mình chơi game mình mình đây là lần đầu tiên mình gặp trường hợp như vậy này là đi trăm nam mà mình lần đầu tiên mình gặp trường hợp mình tin bạn phải hạ anh đấy nhưng các bạn nào muốn là chơi game hay trường hợp này các bạn cứ đi tìm nam kiểu gì các bạn cũng gặp à. bây giờ kiểu hạ rank xong rồi lên top 1 server top 2 chuyện có bình thường hay trận đấu này chỉ kết thúc trong tầm mình nghĩ đấu này chỉ kết thúc tầm 3 phút thôi bởi vì team bạn nó hạ lanh chẳng có gì để chơi Đấy, mình chỉ cần ôn lên một trận đấu lúc này chẳng có cái ý nghĩa gì 3 phút win quá là đẳng cấp đẳng cấp uh, búp bảng đấy không biết cái búp để được cái gì để được cục vàng hay được cục uh, cục cục tím búp lên và đấy đây trận 1 mình là rất là đơn giản không cần làm gì queen đấy tiếp vào trận 2 đấy, team mình cũng đi như vậy và team bạn team bạn nó cũng chat mình biết rồi mình nên mình chat nào tất cả bởi vì trận này mình ban pick thì mình đã thấy nghi nghi rồi bởi vì là team mình đã nghĩ trận này là muốn pick 5 AD cơ nhưng mà kiểu team mình muốn đánh nhau mà mình không nghĩ là team bạn lại gặp team boost lần thứ hai này đâu đấy đó là phải chơi thôi thể chơi này nói chung là chán lắm nên bảo sao là game mình chẳng là hay bị mất như người chơi love and kryptonite